bây giờ tôi sẽ đóng nắp lại và test ờ, những cái tính năng của bếp cho các bạn xem luôn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 cho chúng ta bếp bên phải của tôi là 308 độ này, 317 độ bên đây 327 độ xíu nữa bếp phát ra à. hai bếp của tôi đã khóa ra mà cần phải tiếng nóng đờ lan mình cũng tắt có năng mở thực hiện tính năng khóa ra khi nước nấu cạn nồi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 chúng tôi làm dấu sẵn hai đầu dấu cộng là cực dương và dấu trừ là cực âm nè cực dương của nó có những cái lỗ nhỏ mục đích để lại móc cái thanh lò xo này như hình vào đây tăng chiều dài cho bên pin tại vì bếp này nó sử dụng một cặp pin đại như thế này nè nên một viên pin sạc sẽ không có thể nào lắp vừa vào được chúng tôi phải kèm một cái thanh lò xo để tăng kích cỡ cho bên pin sau đó chúng ta lắp vào pin thôi trong hộp pin có hai ký tự dấu trừ và dấu cộng dấu trừ bên trong và dấu cộng bên ngoài các bạn lắp theo đúng như hai cực vậy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 để sử dụng rất là đơn giản thôi các bạn lấy dây sạc đang cắm vào bếp chúng ta cắm một cái ổ cắm hẹn giờ này sau đó chúng ta cắm vào cái ờ, ổ điện cắm vào ổ điện